Đêm không bay không sao Trăng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều Anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em Dù chỉ một giây Mà cho ta đi bên nhau bao lâu Em đâu hay em cần bao câu nói anh yêu em Chỉ để em sẽ một lần nhìn thấy trái tim anh đang rung động biết bao lời nói có là gió bay anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau mệt thì cứ ngoái lại phía sau anh vẫn luôn đây mà dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính anh không còn ngần ngơ cùng tôi mơ mộng thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mà thôi dù cho mai về sau Mình không bên cạnh nhau Làm tim anh quặn đau Anh trông ngóng bao nhiêu lâu Dù vương vấn u sầu Mùa thu có phai màu Anh vẫn muốn yêu em dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương dù mình mong đại dương phải đi sắc hương mơ màng anh vẫn yêu mình em thua đấy em ơi đừng để tình anh dở dang dù lời nói có là gió bay anh vẫn mong giờ này chúng ta trở thành của nhau Mệt thì cứ ngoái lại phía sau anh vẫn luôn đây mà dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính anh không còn ngần ngơ cùng thôi mơ mộng thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mãi thôi dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau làm tim anh quặn đau anh trông ngóng bao nhiêu lâu dù cũng vẫn u sầu mùa thu có phai màu anh vẫn muốn yêu em dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương dù mình mong đại dương phải đi sắc hương mơ màng anh vẫn yêu mình em thôi đấy em ơi đừng để tình anh dở dàng lời nói có là gió bay Dù ngày tháng có còn đôi thay Thì anh vẫn mãi muốn nắm đôi bàn tay Dắt theo những hy vọng đóng đầy. Dù cho mai về sau Mình không bên cạnh nhau Làm tim anh quặn đau Anh trông ngóng bao nhiêu lâu Dù vương vấn u sầu Mùa thu có phai màu Anh vẫn muốn yêu em dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương dù mình mông đại dương phải đi sát hương mơ màng anh vẫn yêu mình em thôi đấy em ơi đừng để tình anh rõ ràng. dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương dù mình mong đại dương phải đi sắc hương mơ màng anh vẫn yêu mình em thôi đấy yêu em mà chẳng một lời thở than